chào mọi người nha thì hôm nay ờ, sớm hôm giới thiệu với mọi người về cái bộ ờ, mạch dàn phơi này con này là bộ mạch dàn phơi ờ, bên mình nâng cấp lên uh, sử dụng cho điều khiển uh, xi lanh điện ngày trước thì uh, sở là sử dụng uh, động cơ giảm tốc DC và bây giờ dùng cho xi lanh điện xi lanh điện ở đây thì mình nối xi lanh điện này thay vì động cơ thì mình nối xi lanh điện vào đây ở trong xi lanh điện thì con nó có công tác hành trình rồi nên là sẽ bỏ công tác hành trình đi và bên mình sẽ lập trình cho nó là cái khoảng thời gian đủ để à, xi lanh điện nó ờ, chạy ra hết hành trình thì sẽ dừng ở đây mình đang à, à, cốt cho nó là khoảng 45 giây thì cái này thì nó lại phụ thuộc vào bên xi lanh điện thì ai mà dùng xi lanh điện thì sẽ phải báo lại bên mình để cái khoảng thời gian xi lanh đẩy ra và hút vào khoảng bao nhiêu, giây bên mình sẽ fix cho nó ví dụ như 30 giây thì bên mình sẽ fix khoảng tầm 40 giây để nó đảm bảo thời gian xi lanh đẩy ra hết thì như con này nó đang là khoảng 30 giây thì mình đang thích là 45 giây để thoải mái nhất đây bây giờ mình cấp nguồn này đầu tiên cấp nguồn nó nó vẫn hoạt động như mạch dàn phơi thôi nhưng mà nó có bỏ công tác hành trình đi vì nó có hành trình rồi đây, xi lanh điện 12V đây thông số đây 12V này 12V hành trình 300 cân nặng à, 3 Newton đấy khi mà đạt rồi động cơ à, xi lanh dừng rồi nhưng mà mạch vẫn chạy vì là mình đang cốt dư thời gian đợi đủ thời gian nó sẽ tự động uh, tắt đèn xanh khi tắt đèn xanh thì uh, uh, đồng thời xi lanh cùng cấp mất nguồn tiếp đến là uh, xi lanh sẽ rút vào bởi vì cốt đầu tiên mặc định khi cấp nguồn vào xi lanh sẽ quay về một chiều nhất định sau đấy là mới uh, quay lại uh, cái này thì uh, xi lanh bạn các bạn muốn uh, ngược lại thì chỉ cần đáo dây của uh, xi lanh là được đấy xi lanh ờ, đang ờ, thu vào và khoảng tầm 15 ờ, giây sau thì mạch mới ngắt mình đang cốt cho nó là 45 giây mạch này thì có có thể dùng tay điều khiển qua RF này nhé hoặc là sử dụng nút nhấn trên mạch này đấy cảm biến mưa và cảm biến ánh sáng yeah. bây giờ mình để che tối lại này ban đêm này xe ban đêm này. đấy thì uh, uh, mạch cảm biến được ban đêm để đấy ra đấy mình thả ra thì nó sẽ ban ngày thì uh, xi lanh sẽ đẩy ra sau đấy uh, tự động lại kéo vào vì nó đang hiểu là ban ngày nó vẫn cứ hoạt động theo đúng uh, chu trình cảm biến mưa không thế đấy à, mạch này sẽ không có tác dụng khi mà cái nút nhấn này này nút nhấn vào tay khiến giờ ép là sẽ không có tác dụng khi mà đang là ban đêm nhé hoặc là đang mưa nó chỉ có tác dụng là ban ngày hoặc không mưa thôi bởi vì chỉ khi lúc đấy thì mình mới điều khiển được thôi còn bình thường đã mưa và tối rồi thì nó sẽ mặc định là kéo vào nên là uh, tay phát nó sẽ không còn tác dụng nữa đấy, đợi nó uh, tắt delay sau đấy nó sẽ kéo tự động kéo vào bởi vì nó đang hiểu là ban ngày thì uh, khi nãy thì mình uh, che nó lại thì nó hiểu ban đêm nên đẩy ra mạch này thì có thể nâng cấp lên 24V uh, nhé thì nếu mà dùng 24V thì các bạn báo bên mình thay delay nhé Relay đang sử dụng là 12V Đấy, xi lanh đang được thu vào đấy thì lát mình sẽ sử dụng thêm cái tay remote giấy ép thử nhé để xem uh, điều khiển nó như thế nào đấy, sau khoảng tầm uh, ờ, xi lanh dừng khoảng tầm 15 giây thì nó mới ngắt mạch có hai cái biến trở nhé các bạn muốn điều chỉnh độ nhạy của cảm biến mưa và ánh sáng bên mình đã vạch rồi thì đấy là độ nhạy ờ, bên mình làm còn ờ, cứ xoay nhích lên một tí thôi ờ, xuôi kim đồng hồ thì độ nhạy nó sẽ tăng lên và ngược lại còn không thì để mặc định như bên mình thì mình có vạch rồi đấy bây giờ mình sử dụng cái tay remote này để mình điều khiển nút AD nhé nút A này đấy ra này đấy nhấn nút A thì nó sẽ đẩy ra và nhấn nút, uh, khi mà là hết hành trình dừng lại nhấn nút D thì nó sẽ thu vào rồi ok cảm ơn các bạn đã theo dõi cái video à, của bên mình